Oh. xưa có khi mô sáng ngái rộn ràng trong lòng cứ muốn trở về quê gió nam lao gọi hè về trên đê phương đỏ trời quê xuân sao mùa hạ bóng chiều rơi cánh cò bay lạ có tiếng sao muôn thuở kỷ niệm năm xưa gợi bao nhung nhớ đã in vô sâu thẳm tâm hồn nắng chiều về rạng đỏ cả hoa rằng có đi xa lòng ta luôn vẫn nhớ miền trung ta đó thương lắm cả quê nhà rằng ai có về quê hương yêu dấu gửi bao thương nhớ muộn thùa kỷ niệm năm xưa gợi bao nhung nhớ đã in vô sâu thẳm tâm hồn nắng chiều vẽ rạng đỏ cả hoang hôn con sông xanh mơ sương mơ mây trắng câu ca nao quyền trong sâu thẳm nghe bâng khuâng ai đó vòng cô rằng có đi xa lòng ta luôn vẫn nhớ miền trung ta đó thương lắm cả quê nhà rằng ai có về quê hương yêu dấu gửi bao thương nhớ đất mẹ miền trung gửi bao thương nhớ đất mẹ